một đứa thoát ra ờ, rồi, rồi. Rồi, rồi xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình Hôm nay mình sẽ quay video về Obi Roblox Mong mọi người ủng hộ mình Đồng hành cùng mình trong series này là bạn mình Bạn ấy tên là Natsu Chào mọi người đi Natsu ơi Hello mọi người Không liên thiên gì nữa, bắt đầu video thôi nào ờ, Ok, và video Rồi, đi đây nè ok oh qua đây là một ok đúng đây là một anh được qua không rồi rồi rồi cho tại lại chỗ ống cống nè ở đầu ống cống chỗ bọc bong bóng á ok đi lại đi lại đi à, lại gần không không không không phải <gasps> ôi gì ôi gì chú hời chúa hà ôi qua qua level mới rồi cái này bước dài luôn ok Ây ra thật là dễ ok đi chúa với nhau ok đó sư rồi xong sẽ đuổi kịp thôi Ê. lát thôi lát thôi đất ở đâu Tết ở khúc đầu nhục quá à. Ê, chưa khai Chưa thấy rõ Ây da thật là dễ Hơi lát nha Lát cái gì Đừng có biện minh cho sự bất à, Của sự ốc đi dở Đừng có wow. biện minh gì Qua ok qua rồi nha Ây da tôi qua lâu rồi stack stack stack stack máy ra 5 ok cái này bước vừa luôn còn là cái à. gì tới the pen còn này là cái gì tới the pen rồi nè stack 6 rồi à? ok rồi ok giờ qua stack 6 nè level 2 thường ở sao thu nhỏ lại không được thu nhỏ cái giao diện lại không được ok được rồi nè hơi lát ok con này sao à này lên rồi nó sư gì mà đứng như đây lung chứ đi đứng ở đây chờ chứ sao Chờ. Ê, hên quá hên quá liền nó sẽ ra rồi đây mình đang qua liên tục hai cá luôn ui ba đồng quỷ chỗ này cũng qua được tilaje lát hà ba cái tilaje dạ ủa sao lưu đi học sinh rồi mà sao muốn stack 10 ngon ba đường vậy là cái ống này cũng được nè mau lên mau lên tới cái stack 11 đi mau lên đợi chút sắp qua nè out of the cell out of the cell out of the cell nè cậu ô oh, mấy quạt tiếp nè rồi dính tiếp rồi qua luôn bên phải bên phải Nú rồi, đánh vào Rồi, đi luôn Để luôn Kìa kìa kìa, đi đi đi đi đi Rồi, đi Map này hơi lát, map này hơi lát Bị phát hiện rồi nè <gasps> Chạy, kì Ủa sao nhìn thấy tôi không nhớ Hả? Tiến tiền, tiến tiền, báo động chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy ở đâu đâu nè lại chỗ cảnh sát này nè lại chỗ này nè lại chỗ này chướng mới được lại đi rồi lại đi lại đi không có chìa khóa lấy của ông này dễ hơn ê ê <laughs> ngu xin đi chỗ cũ hay sao mai nha tôi đi đi trước đây chỗ nào vậy <laughs> mở cửa rồi non quá ơi non để nha không biết thôi hôm nào nào nữa mở cửa rồi nha đây đi có mục tiêu rồi ôi lát, hơi lát map này hơi lát ừ đang đứng tụi mình đi cái tự nhiên là dê xuất hiện hay là bị chạm ủa sống thấy cái gì hết ở trước từ từ rồi là dê xuất hiện gì dễ dạ. chăm cát tết là nhục á rồi bình thường qua bình thường rồi. ừ tưởng chết chứ không chết là đâu. bị nhục đấy non non non non bị lát bị lát ơi đừng có biện minh phải biết đường nào Lên lầu hả? Ok đường này Tới cái khẩu súng chưa? Khi tới chỗ mấy ông cảnh sát ông bắn súng thường Rồi sao Tới rồi quá? thì đi Đi một đường thẳng luôn Không dừng gì hết Vừa đi vừa nhảy O ờ, à, Ông bắn có chuẩn được không? Mau lên, lên phi thuyền chung nè, tôi chờ Ủa sao đi nhanh vậy? À, ông non á, nhớ bấm nút nha Ok đi lên non Non gì? Ta không biết thôi Non Phi thuyền đâu? Đến đầu vũ trụ nè rocket on away cái gì kệ đi ra khỏi trái đất cái gì đây ôi trời chỗ này thì lớp bình thường ấy té ôi nhảy không được bị lát bị lát lên rồi nè hơi bị non đấy tới stay tiếp theo đợi á ừ. ông là đi vào ống nghiệm à, cái cổng dịch chuyển hình tròn nữa nha cố lên hơi bị non rồi đây được cái nước rồi á hơi bị non nhà mình hơi bị non đấy chói quá à. hả chói chỗ này có hát được mà chỗ này hát được đi chỗ này nè các bạn ừ. mình sẽ nhảy bạn nhảy lên đây luôn đi qua mình nó vướng mất tiêu rồi ui tự nhiên bị mất lưu điểm hồi sinh à kỳ vậy nãy lưu điểm hồi sinh tiếp theo rồi mà ta à laser nè ok ở cái tiếp theo rồi hả lửa. nam gì đó còn đây mình sẽ chỉ qua đi cái đường speed cola ý chẳng bóc luôn ôi trời ơi lát lát lát chắc không đi trước luôn á đi được nó bị rồi ờ, xong khuyến cáo là nhảy cái này không nên dùng góc nhìn thứ nhất nha mọi người thôi khỏi bật xịt lóc đi à đúng rồi ông không chơi hát ấy hả nó không đi được bị lắc cho mọi người xem tôi đi nè hồi sinh không được oh, luôn shit. sao chưa hồi sinh cho mọi người nhảy lên đây xong nhảy qua đây nè cái hố này nha mọi người nha ok mọi người đi theo cái hướng này nè à, tới được đỡ phải ấy không chị mọi người cái đường đi ấy ủa Ô, ờ, hồi nãy không chị mọi người cái đường Quên đi ấy đi rồi. Thôi không chị chị nhảy lên cái cuộn giấy á xong rồi nhảy lên thành này, này thành này của vừa nói thì đơn giản đơn giản vừa nói mà bị bị lát lắc lắc lắc con dữ ok đi lại với mọi người thì già dễ ok đi rồi nè này để cho chua xong non đó. nhảy nhảy nhảy quá thôi ủa sao chết hồi, ờ, hồi sinh nằm đây luôn rồi đây giờ để nè để tôi chỉ cho này thì lát phải ờ, cho cái kia nó trôi xuống đó là đi qua rồi okay. mà tự nhiên đi qua được rồi cái này là mọi người cho nó trôi xuống thì nhảy qua thôi ok ok qua luôn ok ok rồi qua level 4 rút top xin rồi nha còn này thì rất là dễ mình sẽ dễ bạn các bạn nhảy lên cái này nhảy ra ngoài đó nhảy ra hàng rào á cái cách này chỉ cho các bạn à, qua khó thôi chứ không có dân gian đâu nha Cầu cái này là áp dụng cho cái kia qua khó thôi thì đó nó xin biết chỗ cũ chưa chỗ nhảy qua cũ chưa biết cái cái đường âm gian đó hàng rào á ok ok khuyến khích mọi người nhảy nha nếu ai mà khó đi khó đi máy bay nè đi máy bay nè ừ. vẫn chưa nhảy qua được hàng rào đi lên cái trụ cái kìa xong nhảy lên ừ nhảy liên tục luôn, nhảy liên tục nhảy luôn. chưa qua nhảy được đề chưa qua được trong thời gian nó sẽ đợi nó sương hơn mọi người rồi qua đường nãy cái này là không phải bốn để vượt qua cái stack tiếp theo cái này bao nhiêu stack là qua được ta quên rồi bao nhiêu stack mới qua mới hết thắng mới thắng biết hả quên rồi ờ, ok lên máy bay nè vô không được lên helicopter trước thì ở bên này nè cậu ôi đi đâu mất tiêu rồi ôi đi rồi hả ở đâu rồi nó sư đâu rồi ủa đâu đi cùng máy bay đâu sao qua được à máy bay hư rồi đi dây bên trái không đi dây bên phải ok tám ba cái dây này dễ thiệt ghê chưa ghê chưa có đi xuống thôi cái này đi từ từ nha mọi người đừng đi từ từ ok đi tốn thời gian lắm nha mọi người đi xuống đây thì mọi người qua đường. server ok qua stack uh, acid cái này qua thôi là đường ổng cầu. qua vừa thôi cái dài chứ Âu Ủa sao chết rồi? Đi bị lật rồi Ok qua được nha mọi người Lên cầu thang mình sẽ hình như chiến thắng hay sao? Ấy sao nhảy không được? Rồi Không, cái cầu thang là chưa có chiến thắng đâu Ủa là công an bắt nè Như vậy đúng không ta? mình sẽ bắt đầu tiếp nha mọi người còn chỗ này là kiểu như ngủ thì ra ngoài như đi lên cầu thang hay là đâu cầu thang ấy nó xưa ơi đâu tiêu rồi đây đây đây đây này không biết đi đây ở đâu đây ở đâu nhảy xuống bên dưới ơi của mình dưới chưa vào lấy cái đó rồi giáp chùa ủa chưa được ta rồi đường rồi lên cầu thang vào móc cây móc cây gì ta biết không ok móc vào người đó qua được hay không ấy qua được đấy Ờ đi qua mê cung mình phải Ờ. Mê cung cái gì đâu Hay luôn Chết Đi đường đi lúa nha Rồi xong Mới bảo Rồi sao Em lại từ đầu đi Ở đâu mới được Làm lại từ đầu chậm chậm thôi ờ đó đi rồi ừ. nó sẽ mất ồn quá vậy nhảy lên ờ sẽ mất ồn quá đó sư ờ qua thôi đơn giản là sợ sợ ý cái này qua hai cái ở giữa lớn vừa chết ok qua cái đó rất là dễ còn này thì cũng bình thường còn qua chỗ này thì hết rồi đó oh. Ok luôn Qua được rồi Anh Sư ơi qua chưa đợi nè Tôi chưa chưa Mỗi ba khả han qua rồi kìa Ừ Chết ngoài ta Sự tác nào Gai hả? Tết, tết ống dĩ phép dễ à cười nhảy qua liên tục đi dua stack bawah ya dua stack patah phải nhiều bên trái, ủa nó xưa nhanh vậy nó xưa bật mấy cái nó xưa rồi tình thương thương sao được uh, đi một cái là té cái thứ hai ok luôn trái phải phải trái phải phải phải phải kêu gì vậy là trái phải trái trái phải trái ờ đúng rồi con này phải giữa phải trái hay phải ở giữa giữa không giữa không phải giữa sai đại đúng không này là dê ok qua cũng dễ các bạn ok còn này thì nhảy qua cái vàng vàng ok cay thế nhờ vợ phần giữa ngồi rồi chết rồi ra dễ qua được không chỗ nào gần với chỗ kế tiếp nhất thì đứng ở đó ok ok ok qua được rồi ok ok qua được rồi ok qua được rồi nó sư ơi đi nó sư thôi cái này đi kiểu giống mê cung nhưng mà đi qua cái chuyến này đời gia nó xưa ơi qua chưa cái này sao sợ sự này oh. bấm mở này rồi qua đây kiểu đây oh. máy bay này đi máy bay nào xin tới bên này hơi lát tới đây là thẳng rồi đó lên nè vẫn là thắng Freedom tự do Ok Win rồi nha mọi người Win đúng không? Hay chơi tiếp Chơi tiếp châu Chơi tiếp một kỳ không có lùa Đi qua cái này thì mới vui hoàn toàn Trời win à Ok như vậy mình đã bắt cua ốc pin xong Mình sẽ chỉ cho các bạn một cách qua rất là dễ à, Nếu như các bạn muốn mình làm về những ốc pin khác thì hãy comment cho mình biết để mình làm cho các bạn xem Vẫn như cũ mình sẽ đăng những video ốc pin vào thứ hai và thứ năm hàng tuần nhé các bạn nhớ đón xem ok và video mình đã kết thúc ok bye bye các bạn nha Nassu chào các bạn đây nè Đêm mọi người bye, bye.